cũng đã biết được cái độ hiệu quả mà cái bộ đồ chơi này nó mang lại cho các bác khi đi chơi tại các dòng sới như thế nào rồi. Còn bác nào mà chưa biết đến cái bộ đồ chơi này, muốn được tư vấn hay muốn được test hàng thì các bác cứ alo cho em, số điện thoại em ở trên màn hình hoặc các bạn Zalo với em, em sẽ tư vấn cho các bác. Còn nếu không thì các bác cứ trực tiếp muốn test hàng thì các bác lên cơ sở em, cơ sở em ở bến xe miền Tây và em tên là Sơn Tài Xỉu. Và sau đây em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái nón quét báo dung tài xỉu không tang đây nắp chén hoàn toàn là nắp chén chợ và cái bộ hột này thì à, khách đặt bên em nên là em đã làm sẵn và mặt nhất một lát nữa khi mà cứ nhất về thì máy dung nó sẽ báo còn nếu không có nhất thì máy dung nó sẽ không báo còn với cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái nón quét báo dung tài xỉu không tang này các bác có một lợi thế đó là với bộ đồ chơi này các bác chơi trên hột tài xỉu của mình cũng được chơi trên hột của người ta cũng được khi đi chơi các chỉ cần đội cho mình cái nón quét này lên trên đầu rồi đây nón quét bọn em đã làm cái máy vào bên trong nón này nón rất đẹp rất thời trang đúng không ạ các chỉ cần đội nón này lên trên đầu thôi là coi như mình đã nắm chắc phần thắng ở trong tay rồi bởi vì là đối với cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái nón quét báo dung tài xỉu không tang này các có thể làm vào mặt nhất hoặc mặt lục các bác đặt làm vào mặt nào thì bọn em sẽ làm vào mặt đó cho các bác và cứ mặt nào nó về thì máy dung nó sẽ báo máy dung là mình đã làm ở trên cái nón này và bộ đồ chơi này thì em khẳng định với các bác là hoàn toàn không tang tích sau đây thì em sẽ test thử một số cái tang tích cho các bác để các bác xem đầu tiên là em sẽ thử nam châm này nam châm nắp chén hột luôn đó không hít dọi đèn này đây em dọi đèn nữa các này các nhìn thấy không ạ ột rất trong đó em dọi cả ba hột luôn này được chưa ạ vừa rồi em đã test thử cho các bác nam châm nước muối rồi này à đâu nam châm và dọi đèn rồi còn phần nước muối thì em khất bởi vì là thời lượng video nó cũng có hạn thôi và các bác nào mà đã sở hữu cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái nón quét báo dung tài xỉu không tang này thì các bác cũng đã biết được rằng nó có tang tích gì hay không rồi đúng không ạ và sau đây em sẽ test thử một vài tiếng để cho các bác cảm nhận được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái nón quét báo dung tài xỉu không tang này cái nón này thì em sẽ đội lên trên đầu để em nghe cái nhịp rung của nó với cái bộ đồ chơi này như vừa rồi em đã nói á là đã làm sẵn vào mặt nhất vậy nên bây giờ em cứ lắc cứ nhất lên là nón nó sẽ báo và nhất lên thì mình đánh gì các bác nhất lên thì mình đánh xỉu đúng không ạ và đặc biệt là với tài xỉu có thể mình gặp chén phản là chuyện bình thường không có gì là lạ cả đúng không ạ nhất lên nhiều khi nó cũng vẫn lên tài nhưng đây là phản của thế hột thì mình phải chịu thôi chứ không phải là do máy nó báo sai đúng không ạ bây giờ em xin phép được thử này từ dung mình đánh xỉu quang nha đó có xỉu máy lại dung tiếp mình lại đánh xỉu tiếp đó có xỉu lần này máy không rung này các bác này không rung thì ở đây các bác kết tài hay kết xỉu thì các bác đánh còn nếu như cái chén này mà mình không chắc thì các bác cứ bỏ qua bây giờ em sẽ vẫn mở lên cho các bác rằng là ở trong này chắc chắn là sẽ không có mặt nhất đó không có nhất và lên tài đúng không ạ máy rung này các bác này máy rung này trong này chắc chắn có nhất này nhất mình đánh xỉu các bác nhá đó có nhất về xỉu đúng không ạ cái này lại không dung không dung thì mình lại bỏ qua thôi đúng không các đó không dung bỏ qua về tài đúng không ạ vừa rồi thì em cũng đã test thử cho các bác một vài tiếng các bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng mà dung và cái nón quét báo dung tài xỉu không tang này chưa ạ thì uh,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 giúp cho các bác lựa chọn được cho mình những cái sản phẩm phù hợp và video của em đến đây là hết hẹn gặp lại các bác ở những video sau